Chào tất cả chị em, chào tất cả mọi người một lượt quay trở lại với video của Circle Việt Nam Tam Hoa 8 anh chị em nhé Và lần đầu tiên thì cho mình thay mặt đội nhóm làm kênh cũng như là đội so cầu xin gửi lời chào cũng như là chúc sức khỏe Và chúc anh chị em mình có một buổi tối thật là vui vẻ an nhiên với gia đình và những người thân yêu anh chị em nhé anh chị em mình xem được video thì nhớ đăng ký kênh nhớ like video ủng hộ cho kênh soi cầu miền Nam ba con tám của mình hiện tại đã có 837 người đăng ký đúng không ạ mỗi ngày một phát triển hơn và tiếp tục đưa cho con số và những đường cầu tham khảo và chính xác cho anh chị em mình tham khảo vui chơi ngày mai chụp nhé. và ngày đầu tiên lên video cho kênh soi cầu miền Trung tâm Hoa tám này đúng không ạ là đã hơn 6 tháng rồi thì chúng ta đã cảm ơn đến 100 lượt xem đúng không ạ đã ủng hộ cho kênh thì uh, mong anh chị em mình uh, tương tác cho kênh thêm một chút nữa để cho kênh chúng ta hoàn tại ngày mỗi ngày một phát triển hơn anh chị em nhé và cũng xin cảm ơn đến bốn lượt like đã ủng hộ cho kênh soi của miền Trung Tam Hoa Tám này đúng không ạ? Rồi chúng ta điểm sơ qua bảng kết quả mở thử của ngày hôm nay số cho ba đài Khánh Hòa, Con Tum và Thừa Thiên Huế thì chúng ta điểm sơ qua giải G8 và nhận đặc biệt của ba đài như thế nào đúng không ạ? Ở giải G8 thì ờ, Khánh Hòa chúng ta còn bảy tám này, Con Tum 23 và Thừa Thiên Huế là còn còn 95 anh chị chậm nhá. Và Khánh Hòa đặc biệt về dạng là 6 số đúng không ạ? 7 9 3 4 7 8 đúng không ạ? Tâm cả 4 đầu 7 rồi 8 trong con điểm con điểm 78 này đúng không ạ? Con Tum là 774143 tâm cảng 1 đầu 4 đuôi 3 tạo đề 43. Thừa Thiên Huế là 217660 tâm cảng 6 đầu 6 và đuôi 0 tạo đề con đề 60 chấm nhá. Điểm một chút sơ qua về đầu đuôi lô tô của ba là từ đầu 0 cho đến đầu 9 đúng không ạ? Thì Khánh Hòa cho chúng ta là đầu 4 của đích hoàn toàn này đúng không ạ? Con tung cho chúng ta là đầu 6 cũng như là Khánh cũng như là Thừa Thiên Huế thì không có đầu nào câm. Ở tô hay nhánh Khánh Hòa cho chúng ta con 12 hai nháy này đúng không ạ? Và con 78 hai nháy con tum thì có chúng ta con 912 nháy này và thừa tuyến này cho ta không 052 nháy đúng không ạ à, rồi thế anh chị em mình cũng đã điểm sơ qua mà kết quả mở thử của ngày hôm nay là thì cũng bên tay tay anh chị mà thì anh chị em mình là cái bảng tôi xuống mình ngày qua tốt anh chị em nhìn như nào có chúng ta có chiến thắng được những gì anh chị em nhé Khánh Hòa chốt anh chị mình bạch thủ tô con 34 đúng không ạ trước đây trên mình 3434 thì nó không về anh chị em 34 thì nó về 30 mất rồi nó về 30 37 anh chị em ạ 34 chúng ta đã gãy hoàn toàn rồi đúng không ạ được câu song thủ lô tô của đồng cầu 7887 này thì chúng ta ăn được 78 ở giải đặc biệt luôn này đúng không ạ ăn 78 ở giải đặc biệt và ăn 78 ở giải G8 này cũng như ăn có 87 ở giải G G7 luôn này đúng không ạ vậy là cặp uh, song thủ lô của đài Khánh Hòa thì chúng ta ăn được ở, ở đầu giải G8 và giải đặc biệt anh chị em nhé thì một đợt cũng xin chúc mừng anh chị em nào đã chiến thắng ở đường cầu song thủ lô của đường cầu 8778 này đúng không ạ uh, chiến luôn chiến thắng ở đường cầu 8778 này vì ba nhảy lô tô đúng không ạ thì anh chị em mình đừng quên mà tiếp ấn cho kênh một nút like anh chị em nhé cũng như nút đăng ký kênh nhé và chúc mừng anh chị em nào đã chiến thắng được đường cầu của đài Khánh Hòa là song thủ lô là 7887 đúng không ạ ăn ở giải G8 giải đặc biệt của ba đài luôn đúng không ạ đó là về đài khánh hòa đúng không ạ à, ờ, con tum tiếp theo là đài con tum với bạch thủ lô tô 67 đúng không ạ 67 thì nó ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cũng chiến thắng được rồi 67 của đài con tum thì hôm nay chúng ta không về được rồi anh chị em ạ 67 thì nó về 47 mất rồi và đầu 6 là không biết hoàn toàn anh chị em ạ và trong tủ là 2332 thì tiếp tục 2332 này 23 chúng ta tiếp tục nở dài G8 này đúng không ạ 32 thì nó về mất 35 đúng không ạ về 42 mất rồi về về 22 30 anh chị em ạ rất là nhiều nhưng mà chúng ta vẫn ăn được được cầu con 23 anh chị em nhá ở giải G8 này đúng không ạ và tiếp tục ăn ở giải G8 tiếp của này con tum à Khánh Hòa cũng ăn ở giải G8 và con tum cũng ăn ở giải G8 anh chị em ạ rất là rực rỡ đúng không ạ một đội cũng xin chúc mừng anh chị em nào đã chiến thắng ở đường cầu xong thủ lô là con tum anh chị em nhá Thừa Thiên Huế bạch thủ lô tô là con 56 56 thì về 55 anh chị em ạ 56 thì về 55 mất rồi đúng không ạ và đảo cái trên mình là con 65 ở đây đặt cánh hòa đây rồi này đúng không ạ song thủ lô là 3443 đúng không ạ 3443 này 3443 thì đài thừa tuyên huế hình như chúng ta đã thắng bảng hoàn toàn anh chị em ạ 43 thì 44 mất 44 mất rồi và 43 nó về đài con tum này đúng không ạ 3443 thì về đài con tum mất rồi đúng không ạ rất là buồn đúng không ạ <coughs> vì đài à, vì đài, đài thừa tuyên huế ngày hôm nay chúng ta đã thắng bảng hoàn toàn rồi đúng không ạ bao lô ba đài là con 23 thì 23 chúng ta ăn được thẳng con 23 luôn nhá này Vậy, vâng ăn thẳng con 23 luôn đúng không ạ <clears throat> và xin chúc mừng anh chị em nào đã chiến thắng được đường cầu đường cầu con 23 anh chị nhá còn đường cầu xiên đá thì chúng ta không chiến thắng được anh chị em mà thì ngày hôm nay chúng ta được bao lô với lại hai đài song thủ lô của đài Khánh Hòa cũng những con tum thì một lần nữa cũng xin chúc mừng anh chị em nào đã chiến thắng ở trên kênh anh chị em nhá được dự của đài Khánh Hòa với song thủ 7 tháng 87 ba nháy cũng như là con con tum nó xong thủ con 23 ở đây giải g8 vào bao lô ba đặt con 23 anh chị em nhá rồi thì mình cũng đã uh, điểm sơ qua bảng kết quả uh, chốt số mình ngày hôm qua đúng không ạ thì chúc anh chị em nào mà ngày hôm nay đã chiến thắng những con số trên kênh anh chị em nhé và nhớ được quên là tiện cho kênh một nút like đúng không ạ một nút like và nút đăng ký kênh ủng hộ cho kênh anh chị em nhé và ngày mai là ngày đầu tuần thứ hai chủ cho hai đài Huế cũng như là đài Phú Yên thì chúng ta điểm qua giải cờ 8 và giải đặc biệt của ba đài, ba đài như thế nào đúng không ạ của hai đài Thừa Thiên Huế cho ta con 71 này, Phú Yên là con 00 kép bằng anh chị ạ. Đặc biệt của Thừa Thiên Huế cho chúng ta là 291523 đúng không ạ? Tâm cảng năm đầu 2 đôi 3 cho ta có đề 23 này. Phú Yên là 266007 đúng không ạ? Tâm cảng không đầu không và đôi 7 tạo đều 07 đúng chấm nhá. Rồi, điểm một chút sơ qua về đầu đuôi lô tô của ba đài từ đầu không, xin lỗi chậm của hai đài từ đầu không cho đến đầu 9 ạ. Thứ thế thì cho chúng ta là đầu tiên có hoàn toàn này và Phú Yên cho chúng ta đầu 3 cũng như là đó, đầu 7 đầu 8 cũng hoàn toàn này chậm nhá. Ở lô tô 2 nháy ở Thừa Thiên Huế cho chúng ta là còn 6, còn 52 nháy anh chị em ạ. Phú Yên cho chúng ta còn 072 nháy này, đúng không ạ? Rồi, thì anh chị em mình cũng đã điểm sơ qua bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay cũng như là ngày mai là ngày đầu tuần đúng không ạ? Thì anh chị em mình xem được video nhớ à, yêu quý kênh thì nhớ đừng quên ấn cho kênh và đừng tiếc ấn cho kênh một nút like cũng như nút đăng ký kênh ủng hộ cho kênh sơ cầu miền Nam Tam Hoa Tám à, siêu cầu miền Trung Tam Hoa Tám anh chị em nhé và anh chị em mình cùng đến bảng chốt số của mình vào ngày mai sơ cầu miền Trung Tam Hoa Tám đúng không ạ chốt số vào ngày 14 tháng 3 năm 2022 với hai đài Thừa Thiên Huế và Phú Yên anh chị em nào mà kết cầu kết số thì có thể vào tiền còn anh chị em nào mà không kết cầu kết số dùng một tham khảo thôi và muốn chơi to trung liên kết bạn giao lưu cầu kiến số chuẩn của mình hiện tại là 0965381462 để đội ngũ bên mình tư vấn hoàn toàn miễn phí cho anh chị em nhé và muốn chơi to trung liên kết bạn giao lưu của mình anh chị em nhé là 0965381462 bên mình luôn hỗ trợ phí sau với lô này đúng không ạ luôn luôn phí sau này Zalo luôn luôn phí sau anh chị em nhé và mình cũng dừng video tại đây chúc anh chị em mình ngày mai là một ngày đại, đại thắng trên kênh đầu tuần anh chị em nhé cảm ơn chị mình đã xem video nhớ like và chia sẻ cho kênh